hạ rơi liễu sương nỗi bâng khuâng duyên phận nhọc nhằn bao tháng năm áo phong sương dài sợi dài truyền một đêm đắng cay nát dạ khổ đau trăm bề nghèo bồn ba trắng tay mãi luôn triền miên một mai ta với ta ngâm mùi thân xác bê dấu thắt hiu theo dòng trôi bên đời là đâu